Đang xin uh, chào bạn Sau đây đang xin uh, hướng dẫn các bạn uh, phối bát theo kiểu mới Đây các bạn Đây, kiểu mới này đang đang phối Đấy. Phối lên keo hơi đẹp đấy các bạn Đây là đang chưa lên keo đó, đã độ có độ đẹp như này rồi Còn phần bên này Cái bát này là bát nó bị long chân máy đang làm lại cho khách tiện này đang ờ, có cái mẫu mới ừ, cũng tiện hướng dẫn các bạn luôn đây các bạn ăn chỉ Đấy, chỉ chỉ chia đôi một bên ờ, bên trong này nhiều bên ngoài ít bên ngoài nó có ba vòng các bạn là đặt là rút chỉ màu luôn Đấy, các bạn tính khoảng cách cách ờ, tương ứng nhau Hải đang nhìn mắt thường ờ, ờ, còn các bạn này đo khoảng cách là ờ, hợp lý các bạn dùng thước kẹp kẹp hợp lý thì ok hơn chưa quen thì dùng thước cặp quen rồi thì không phải ứng chừng rồi được các bạn là giữ cái đầu dây này cho nó không bị chạy cái chỉ quấn được mấy vòng là nó, nó, nó, nó không bị chạy nữa đang à, đang quay hơi vướng một chút nó vướng máy quay làm nó mất thời gian hơi lâu rồi các bạn à, cắt bỏ phần xỉ thừa này Rồi, quấn quấn một đoạn chỉ vàng này chia bạn à, chia cái đoạn này nó đều ra đấy. đoạn này với đoạn này nó tương đối đối nhau khoảng cách đấy khoảng cách hai đoạn này cái này thì cũng nhìn mắt thường đó các bạn bạn nào ấy quen thì à, đếm vòng không nhìn mắt thường thì đếm vòng hoặc là thức cặp đấy bây giờ bạn tháo cái này ra đỡ vướng này cái này là cái để rút ờ, chỉ trang trí bạn tháo ra bạn à, không giữ thì lấy bằng dính dính vâng cứ lấy bằng dính dính cho nó nhanh đỡ mất thời gian phải giữ bạn quấn ờ, đợi tí ờ, quấn nó tương ứng ừ, bên kia rồi ờ, khả năng ờ, vẫn chỉ tiếp phần soạn bây giờ rồi ừ. Đây, bây giờ đến phần rút chỉ à, bạn là gặp à, để vào sau vậy bạn gấp này lên để thì các bạn rút còn để đặt quấn nhiều vòng quá thì các bạn à, rút nó sẽ chặt chặt chỉ quá quấn vừa phải thôi gấp cái chỉ rút lên rồi bây giờ đến à, đoạn này thì các bạn à, xoắn như này Đấy, tạo điểm nhấn xoắn thưa vừa phải Đấy, bạn nhìn cứ quấn các bạn quấn vòng này đấy các bạn quấn vòng lên đấy sẽ có điểm nhấn luôn các bạn nhìn này điểm nhấn này rất hay kiểu này đang ờ, mới chế ra quay các bạn Thật ra chế lâu rồi nhưng mà với có thời gian để với quay các bạn vì ờ, vừa quay vừa làm nó mất thời gian đó Rồi có thời gian để quay các bạn xem bạn dàn đều cái bước xoắn của nó ra gọi là tạo bước xoắn nó xoắn cho chỉ đấy Đấy, các bạn cứ à, tạo lần lượt như vậy bây giờ hải đang à, sẽ tạo viền cái cạnh này cho các bạn Bò này ra cho đỡ vướng này Đấy. gấp được rồi thì các bạn à, dáng dạ, này tiếp Đấy, giờ các bạn tạo viền viền ngoài cái này quấn có ba vòng thôi các bạn cứ quấn tí bạn quấn này sau đây hải đang quay à, thì hải đang sẽ quấn sau để các bạn à, đỡ mất thời gian à, hải đang các bạn theo dõi thì hải đang sẽ làm viền cạnh ngoài này luôn cho bạn theo dõi điện Đấy. cho nhanh đỡ phải rất mất thời gian Đấy. rồi vậy thôi chỉ viền vậy thôi bạn Đấy. vàng đen đỏ đủ màu Đấy, sổ qua tay giữ căng dây các bạn nhé rồi các bạn rút dây này Đấy, rút ra các bạn ra cắt đi rút rồi lấy ờ, lưu đây cho nó phẳng nó mịn bây giờ các bạn ờ, Hải Đăng sẽ làm cái này Đấy, các bạn tở lại mấy vòng ờ, các bạn đang làm giờ Hải Đăng đang làm giờ đây nhưng nó cũng không ảnh hưởng gì mình làm trước làm sau cũng được mà Đấy. À, sẽ làm tiếp để, để tạo ra những cái điểm, điểm nhấn như này đấy điểm cải điểm cái cái đoạn xoắn như này vậy cái bước xoắn của nó các bạn sao nó trùng nống trước là được đấy. những cái cái nống trước này nống quả vòng trước các bạn nhìn này đấy những cái vòng trước nó tạo càng uh, trùng nhau thì nó sẽ dài ra nó tạo thành một cái vệt dài ra nó rất đẹp đấy. các bạn nhìn này đấy hai nống nó trùng nhau này đấy, các bạn nhìn nó trùng nhau thế này thì nó sẽ đẹp ờ, nó sẽ dài dần ra như vậy đấy, hai nống này trùng nhau đấy. thì nó sẽ tạo một cái đường chéo đỏ đấy, dài chéo lên trên này đấy. Đấy, một đường chéo đỏ dài chéo chéo lên rất đẹp Đấy, vừa rồi hải đang à, fishing đã hướng dẫn các bạn tạo à, điểm nhấn cho chỉ bắt gà máy hải đang à, fishing chào hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo của hải đang fishing